tôi xin chào tất cả anh em nhé Vâng thì tiếp tục cái video này tôi lại muốn chia sẻ cho tất cả anh em biết về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp hoàn toàn không tang giúp cho anh em luôn tự tin khi đi uh, sòng sới khi đi đánh uh, tài xỉu bịp nát tài xỉu bịp anh em nhé đây chính là cái bộ đồ chơi hột tài xỉu trong suốt đồ chơi tài xỉu mới nhất 2020 cũng như là bộ đồ chơi độc quyền của bên tôi anh em nhé thì cái bộ đồ chơi này nó sẽ giúp cho tất cả anh em khi đi nắp tay cái thì chỉ cần anh em biết được cái cách nắp hột độc quyền của bên tôi là anh em sẽ nắp được cái bộ đồ chơi hột tài xỉu trong suốt này anh em nhé anh em có thể là lắc giữ tài giữ xỉu lắc hột đi đều lên tài xuống xỉu và anh em có thể là lắc hột theo ý muốn của anh em nhé chỉ cần anh em mang được cái bộ đồ chơi hột tài xỉu trong suốt này vào trong các sân chơi của anh em là anh em sẽ luôn nắm chắc được cái phần thắng trong tay anh em nhé còn đâu cái độ tan tích của nó thì anh em nhìn vào cái hột này anh em cũng biết là cái hột này không hề có tan tích gì rồi đúng không ạ vâng hột hoàn toàn là trong suốt luôn và khi anh em nào mà sử dụng cái bộ đồ chơi này thì tôi sẽ chia sẻ cái cách nắp hồ tài xỉu trong suốt cho anh em để anh em đi chơi sòng sới đi chơi à, tài xỉu bịp đi nắp tài xỉu bịp luôn đạt được cái hiệu quả cao nhất anh em nhé thì bây giờ tôi cũng không làm mất nhiều thời gian của anh em tôi sẽ thử luôn cho anh em cái hiệu quả và cái à, chính xác của nó mang lại và anh em xem cái bộ đồ chơi này có phù hợp với anh em có phù hợp với các sân chơi của anh em hay không anh em nhé còn đâu cái còn đâu cái tan tích thì anh em à, nhìn thì anh em biết rồi thì tôi cũng không kiểm tra tan tích luôn nhé vâng tôi sẽ lắp cái thứ nhất tôi sẽ nhắc cho anh em là cái đi đều hột anh em nếu 244 chủ anh em nhé rồi tiếp tục nó sẽ lên tài này 245 tài này rồi tiếp tục ạ đó, nó lại xuống xỉu đúng cho anh em rồi anh em thấy không ạ 355 anh em nhé 134 thì uh, anh em thấy tôi lắc hột đi đều nãy giờ thì bây giờ tôi cũng sẽ dùng cái cách lắc của bên tôi tôi lắc giữ tài giữ xỉu để cho anh em xem anh, anh em nhé thì bây giờ xỉu thì tôi sẽ giữ xỉu luôn cho anh em này đó 235 xỉu anh em nhé dạ. dạ. vâng thế anh em đừng đưa chén này 234 vẫn là xỉu này anh em 244 xỉu tiếp đúng chưa anh em vâng đây 135 tiếp tục vẫn là xỉu nhá anh em lại là 235 đúng chưa anh em anh em thấy cái bộ đồ chơi này nó có hiệu quả không ạ rất chuẩn xác luôn anh em nhé đó thì cái này chén này nó đã lên 245 thì tất nhiên rồi tôi thì tất nhiên rồi cái à, bộ đồ chơi nào cũng có cái độ phản của nó thôi anh em nhé 10 chén thì ít nhất cũng bị à, dính tầm hai chén phản thì bây giờ nó đã bị phản sang tài thì tôi cũng sẽ lắc giữ tài luôn cho anh em nhé đúng không nhá hai ở ờ, ba bốn bốn mười một điểm tài anh em nhé anh em nói ba bốn năm vẫn là tài anh em nhé anh em thấy không ạ 245 chính xác cho anh em tiếp tục ạ 346 nha anh em tài tiếp ạ chuẩn xác cho anh em đó 256 tài tiếp anh em nhé vâng đó thì chén này tôi đã bị phản san xỉu rồi vâng thì anh em vừa rồi cũng thấy đấy tôi đã lắc cho anh em giữ tài giữ xỉu và lắc đi đều hột thì anh em cũng thấy vài chén rồi tôi cũng cho anh em xem được độ hiệu quả thì anh em nào mà ưng ý bộ đồ chơi hột tài xỉu trong suốt của bên tôi nó mang lại hiệu quả cho anh em và phù hợp với anh em đi, đi ờ, chơi tài xỉu đi nắp tài xỉu thì anh em hãy liên hệ cho tôi và số điện thoại ở trên màn hình anh em nhé đó và anh như và cũng như là anh em cứ kết bạn zalo với tôi và tôi cũng sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 thì bên tôi cũng làm ra rất nhiều cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp 2020 bên tôi chuyên cung cấp cho tất cả anh em các loại bộ đồ chơi tài xỉu bịp hoàn toàn độc quyền và không tang